đời này vỡ tan vì câu nói chưa chưa từng phai chưa từng phai oh, nỗi đau dày vò nỗi đau mà vẫn nô giọt đang đau nhiều thêm thêm nhiều đau oh, oh. giờ này thêm lâu giờ tình thêm sâu nở lại cho nhau chiều hẹn dấu chơi ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em bầu trời thêm mây ngồi đời mưa rơi biết đâu những cơn say đau đời này phải không cho đến hôm nay hẹn ước chi thế em giờ phải vậy lùi gió nỗi nhớ bay bay nhìn hoàng hôn kia còn mang em đi xa Anh sống cho em nhưng cũng có thể em sống cho em Qua về để biết tên nhau nhưng đâu có thể nhìn thấy nhau đâu Có thể nước mắt em rơi nhưng khi quay lưng thì em sẽ cười Anh cũng nhắm mắt cho qua không nên cãi nữa vì anh đã lười Giờ em không tinh khiết, không còn cười chỉ thay vào son và phấn mùa thu xuân khi đó em để lại cho anh biết vương và vấn Anh chỉ mong em hiểu anh dành hơn nửa phần đời này cho chở cho em Không một lời than, không một tiếng vạn anh cũng chưa từng bảo em xem Please giờ ngày thêm lâu giờ tình thêm sâu nở lại cho nhau chiều hèn giống chơi ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em bầu trời thêm mây ngồi đợi mưa rơi biết đâu những cơn say đau đời này phải khóc cho đến hôm nay hèn ước chi thế em mơ phải vậy gửi gió nỗi nhớ bay bay nhìn hoàng hôn kia còn mang em đi xa anh thêm bao